và nhìn cái cách em nó thả tim đi các bạn thả tim thả tim quả chưa kịp đến gần đã chịu không nổi đối với tình yêu của em nó mà đã từ năm người giang hiến <laughs> cực kỳ khủng khiếp Hey yo, welcome back, chào mừng em đã quay trở lại với bộ đài gaming Tiếp tục với series giới thiệu nhân vật cũng như là cách build. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một chàng trai đến từ thành phố mang tên Bác với nhân vật có tên là Tùng Nô 1 sử dụng nhân vật sụt Witcher level max thì điều gì sẽ làm nên sức mạnh của em này cũng như khả năng tên và PVP của em nó ra sao và không để các bạn đợi lâu nữa chúng ta sẽ đến với khả năng đi trên cũng như khả năng PK của em nó và để test khả năng trên quả của em đó mình đã đến với map 1050 và đây là map cao nhất hiện tại của session mình và nhìn cái cách em nó thả tim với các bạn thả tim thả tim quả chưa kịp đến gần đã chịu không nổi đối với tình yêu của em nó mà đã từ năm người dân hiến <laughs> cực kỳ khủng khiếp thì để mang lại một lượng đam cũng như tốc độ đánh cao như vậy thì trang bị của em nói ra sao chúng ta hãy đến ngay với trang bị mà nhân vật này đã sử dụng Vậy, điều gì làm nên sức mạnh của em nó? Chúng ta hãy đến với trang bị Đầu tiên, chính là cái cảnh cấp 4 Một cái cảnh cấp 4 cộng 15 sẽ đem đến cho em nó 70% đam cũng như hấp thụ đi là 73% đam nhận vào kèm theo đó là 6% tru đam cũng như khả năng phòng thủ thuộc tính thành công 200% một cái cảnh cực kỳ đáng giá đem lại khả năng PK cực kỳ tốt cho nhân vật sụt Witcher thứ hai chúng ta sẽ đến với gậy với một cái gậy level 1000 cũng là mắc ộp cộng tất cả star là 40 quá là khủng một cái gậy cực kỳ đáng tiền sẽ đem lại cho em nó 199% sức mạnh phép thuật thứ ba chúng ta sẽ đến với vòng cổ đối với vòng cổ thì em này đang sử dụng vòng cổ bốn nộp với 10 phần trăm 20 level và 7 stick ngoài ra được bonus thêm khả năng bỏ qua SD là 3 phần trăm đối với áo quần thì em này đang sử dụng là Cyberhut cộng 15 lúc tất cả star sẽ được cộng thêm 15 điểm và giảm đi khả năng lần vào là 50 và 70 tùy từng món với một trang bị gần như là mắc tối thường rồi quá là khủng khiếp khuyên tai một thứ chỉ có ở session sau của MU Online đặc biệt là session 15 và session 16 đem lại cho em nó một lượng đam cực kỳ lớn với 172 và đến 175 đam sức mạnh phép thuật cơ bản quá là khủng tăng thêm 400 mana 10 hồi Agi và 7 speed với khuyên tay trái thì sẽ là 400 máu và 80 sức mạnh phép thuật về khiên em này đang sử dụng là khiên hoàn hảo khiên excellent với hai ốp excellent là tăng 4% máu tối đa và giảm đi 4% đam nhấn vào với một cây chân hoàn hảo luôn thì sẽ giảm đi đam nhấn vào là 45 điểm và tăng đẹp cơ bản với mỗi level 20 là 1,5 và cộng thêm 75 điểm bonus quá là khủng về ring thì em này đang sử dụng một cặp ring x-shop với tăng thêm 15 sức mạnh phép thuật 10 speed bên này cũng vậy 15 sức mạnh phép thuật và 10 speed quá là khủng ngoài ra ở dưới hôm đồ em này còn đang sử dụng thêm một vũ khí rồng cấp 2 Black Device Staff cộng 15 và được khảm ốp vàng là loại bỏ SD đi 15 điểm với ốp treo lần là 7 stick và 57 hit đam quá là ngon và một thử không thể thiếu để đem lại khả năng PVP chính là Penta với một cái Penta cộng 15 và cả các Enter đều là PVP đem lại cho em nó đến 844 đến 908 Attack à, Dummy Lemon đam thuộc tính quá là ngon quá là khủng khiếp kèm theo đó Radiant là sẽ Parajin. cái para này á là nó sẽ làm cho đối thủ không thể hồi máu giảm khả năng di chuyển và giảm khả năng hồi máu của đối thủ đến 90 phần trăm nghĩa là anh em bơm máu là chỉ còn 10 phần trăm lượng mà anh em có thể bơm như bình thường thôi cực kỳ khủng gần như là không thể bơm máu luôn tiếp theo chúng ta hãy điểm với bảng C về một lượng đô đang mang tên người là quá là khủng thì bảng C em nó nên tăng ra sao đối với bảng C nhân vật sụt Wizard level 1200 max level thì chúng ta sẽ tăng với 374 điểm trên đủ mang đồ máu sẽ là không tăng Agi là 1421 làm cho tốc độ đánh của em nó là tối đa 284 trên 284 và năng lượng chỉ là 1073 tại sao là như vậy đối với năng lượng vì em này sử dụng là đồ Cyberhertz mang lại một lượng đám cực kỳ khủng khiếp nên việc cộng năng lượng vào bảng phone chủ yếu là để học skill group là chủ yếu và để tăng được khả năng đám của em đó chúng ta sẽ dựa vào bảng master 1 và master 2 thì đối với bảng C như vậy thì kết quả nhận được của em đó là gì chúng ta hãy đến với bảng C mở rộng với 80% crit dam Excel dam tăng đến 65% 20% double dam triple dam 6% và 20% bỏ qua phòng thủ thành công quá là khủng bây giờ chúng ta hãy đi đến với bảng master 1 của em nó, đối với bảng master 1 ở bảng thủ sẽ tăng 20 điểm vào phòng thủ PVP vì đi theo nhân vật đường đi PK nên tất nhiên ô này phải là max 10 điểm vào mắc SD 10 điểm vào hồi SD và 10 điểm vào phòng thủ và tăng 10 điểm vào phòng thủ thành công ngoài ra chúng ta sẽ tăng 20 điểm vào năng lượng và 20 điểm vào nhanh nhẹn anh em lưu ý chúng ta sẽ không tăng vào win vì chúng ta đang sử dụng cảnh cấp 4 và ô wing này á ô cạnh này chỉ có tác dụng nếu như là anh em sử dụng cạnh cấp 3 còn khi anh em sử dụng cạnh cấp 4 thì ô này không có tác dụng nên anh em không nên tăng dành điểm cho ô tăng cột những ô cột khác và chúng ta nên tăng vào đây 10 điểm xeo armor để tăng khả năng phòng thủ cơ bản của em nó lên một chút vì đối với những nhân vật phép thuật thì khả năng phòng thủ rất là yếu đối với cột 2 thì chúng ta tăng 10 điểm vào success rate 15 điểm vào with power và 10 điểm vào with mastery chúng ta sẽ tăng tối đa vào máu để tăng khả năng sống sót của em nó trong các trận PVP là chủ yếu đối với bảng cột thứ ba thì chúng ta sẽ tăng vào 20 điểm attack rate attack rate gầy 10 điểm 10 điểm và 20 điểm vào sút power tức là khiên bỏ vòng khiên bảo vệ sẽ tăng lại mang lại cho em nó đến 13,52% giảm đau, quả là ngon kèm theo đó là 10 điểm với một ô tăng Mark Minla Mark Minda và ở ô Creek Dam cũng như là ô Excellent Dam chúng ta không tăng bởi vì sử dụng là đồ sai và hết nó tăng quá nhiều thứ cho hai ô này nên nếu như chúng ta tăng thêm nữa sẽ là quá là thừa chúng ta sẽ danh điểm của hai ô này sẽ đi tăng vào ô 10 điểm vào hồi HP khả năng hồi hoàn toàn 100% HP cực kỳ tốt cũng như đối với nhân vật Dark Lock mình đã giới thiệu lần trước với một tốc độ đẩy cực kỳ cao thì việc hồi 100% HD là gần như là luôn luôn kèm theo đó là sẽ là 10 điểm Grand Magic với ô 10 điểm này thì khi mà đối phương nằm trong bán kính là 4 ô đánh khoảng cách đánh là 4 thì nó sẽ được tăng đam lên đam của dân vật sẽ được tăng lên rất là nhiều và điều đặc biệt quan trọng là anh em phải tăng vào 10 điểm double down và 10 điểm bỏ qua phòng thủ nếu như anh em có dư điểm phải tăng vào ôm bỏ qua phòng thủ này lên đến 20 cũng là một điều cực kỳ tốt vậy đối với bảng master 1 như thế thì bảng master 2 của em nó sẽ ra sao chúng ta sẽ đến ngay bây giờ vì để tăng tối đa khả năng đi PK giết người nên mình sẽ tăng vào khả năng dồn sát thương nên sử dụng là skill stealth strike với khả năng dồn sát thương cực kỳ lớn và tất cả các ô tăng đam phía sau tăng mắc khả năng có thể 20 20 10 10 và mình sẽ sử dụng bleeding bleeding sẽ tăng khả năng gây chảy máu đối phương nghĩa là anh em chỉ cần đánh trúng và máu đối phương sẽ từ tụt với bleeding kết hợp với para ở penta đam thuộc tính là làm cho nhân vật đối phương không thể bơm máu thì sử dụng bleeding là một điều cực kỳ tuyệt vời tiếp theo ở bảng bonus chúng ta sẽ tăng mắt máu cũng như là ô Tasta chúng ta sẽ tăng vào Agi nghe nhẹ để tăng tốc độ tấn công của em nó lên Max Ô skill dam là sẽ 30 đến 40 Ô star 40 đến 40 và skill dam sẽ là 20 đến 20 ngoài ra anh em có thể là lưu ý bỏ bớt cái bảng star này đi tăng vào 40 điểm bảng Ignacris Witcher tăng vào ô phép thuật này để tăng khả năng Dam của em nó trên đây là bảng Master 1, Master 2 cũng như bảng C và trang bị của em nó. Vậy với những trang bị và cách trồng điện như này, khả năng PVM cực kỳ tốt thì pvp ra sao? Chúng ta hãy đến với một số trận đánh của em nó trong các trận đánh last cũng như là trận qua các video trên thì các bạn cũng đã cảm nhận được sức mạnh của nhân vật sụt ở level 1200 và cũng như các season tiếp theo của MU các bạn có thể điều chỉnh lại một chút cách tăng điểm phù hợp với đồ mà các bạn đang mang trên người cũng như là bảng master 1 master 2 phù hợp với server mà các bạn đang chơi để mang lại được một lượng đòn tối đa cũng như một khả năng phòng thủ có thể là ổn định tránh bị sốc đam tiếp bởi các đối phương hy vọng là video này sẽ hữu ích với các anh em anh em đừng quên để lại cho mình một like cũng như là một đăng ký kênh để theo dõi các video tiếp theo nhé Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo. Bye bye.